Mày à ha Mày à ha Mày à ha hi Mày ha Mày ha Mày ha Ok, xin chào tất cả chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình Mình là TV đây, ok em này, clip này là mình đã Hôm qua mình mới lên chỗ rất là mọi nhiều người rất là nhiều chơi chơi rất là nhiều luôn hôm qua đi chơi ờ, bắc ninh này thái nguyên này đó bắc ninh ừ. chỗ anh ờ, tùng xuân này à. ok thì uh, hôm nay thì mình mới về anh em nhá hôm nay mình mới về đã làm clip đã cho xuống ok nay mới sáng mới trưa mới về xong thì uh, hôm qua nói chung là được vinfit cái hack thì uh, mình cũng chưa ra clip cho mọi người xem được nói chung là một số anh em biết là một số anh em chưa biết và chủ yếu là một số anh em biết là nhiều chủ yếu rồi ok thì à, ngày hôm uh, thứ năm vào lúc 10 giờ mình đã có nhắn tin với admin nhưng mà không biết là do admin đọc của mình hay là anh quân này hoặc là những người chơi trên diễn đàn báo cáo với admin thì uh, thì admin mới quyết định là phi thanh như thế này ok thì chúng ta cùng đọc qua tin nhắn của mình nha thì những cái lúc mà anh em kêu là fit cái này fit kia anh em hãy đọc kỹ nha mình không bảo admin fit hack ok anh em hãy đọc kỹ và bây giờ mình sẽ cùng đọc để anh em nghe ờ, và đọc nước vào lúc thứ năm thì mình có nhắn tin là AD, AD, AD ơi à, cho em hỏi là cái login đăng nhập admin có fit không mình chỉ hỏi là mỗi cái login đăng nhập thôi đăng nhập của người khác đó. ok thì uh, rất là nhiều người lạm dụng cái đó biết được tài khoản người khác và đăng nhập liên tục từ phiên bản hack uh, à, khiến cho chủ đích bị khóa 600 giây liên tục ví dụ như là cần HTML của mình ok lạm dụng cái tự động đăng nhập ở bản hack và cái login của game thì mong admin xem xét là cái này là mình mong ad là fix cái lỗi là đăng nhập liên tục là bị khóa dây á đó thì nói chung là đăng nhập liên tục thì sẽ không phải như ngày trước nó gọi là không bị khóa dây đó không bị khóa dây đó mình chỉ cần như vậy thôi còn vẫn cứ login bình thường nhưng mà không bị khóa của người khác là ok nói chung là như cái lần trước ấy là ok lúc còn giao dịch được ấy à vất ra đất còn đồ á thì uh, bắt đầu từ hôm thứ năm đây thứ năm mình nhắn thì tầm thứ năm buổi chiều thì uh, à, mình đã gửi cho admin một cái ảnh này và đúng cái hôm đó thì là hôm qua đúng không hôm qua hôm kia rồi à, à đâu hôm qua ừ hôm qua thì admin mới bắt mình bắt đầu đăng cái này là nâng cấp để uh, nâng cấp máy chủ này chất lượng phục vụ và đồng thời và các tài khoản sử dụng mật hack chết auto spam tin nhắn tấn công chiêu sẽ bị khóa tự động cảm ơn thì mình có gửi ra về admin và mình nhắn tin là yêu chị ok thì admin cũng nhắn tin lại cho mình là bị chửi quá trời nè à, cảm giác vỗ vai cảm giác an ủi á, kiểu động viên động viên cố gắng đó thì mong mình cũng mong từ cái game này mong cái mong là người chơi game này chắc chắn là sẽ có phiên bản cho anh em chơi chỉ gọi nó gọi là fit cái auto login thôi thì chắc có mẹ nó chắn luôn là chỉ fit auto login thôi ok mình cũng đéo biết là có fit auto login hay không đây mình thấy là bị khóa mất mẹ nó ba nghìn giây đến gần hp rồi chả biết sao nhưng mà fit fit thì chắc chắn anh em vẫn có phiên bản nếu mà mình chắc có mẹ chắn luôn nếu mà clip nhật mục nhìn like mình sẽ share share phiên bản úp như ngày đầu tiên luôn úp như kiểu là chưa admin admin lúc chưa hack luôn mẹ mày bắn tầm tầm luôn vậy nó gọi là hút yên là mầm luôn đó bản này gọi là bản bí mật bản này mod riêng nhưng mà mình sẽ ok nếu là một clip này một nghìn like hoặc một nghìn rưỡi like share cho mọi người xem ok nếu anh em không tin thì hiện tại bây giờ là 6 giờ rồi vừa làm clip luôn đây à, đây là tin nhắn mình có nhắn nha tôi mình nói chung là góp ý của mình về đấy đối với lại fanpage của Adobe cơ ok dạ. đây là chị Ping hay sao đúng rồi Mr Ping Mr Ping quản lý ninja ok đó thì sàm xí anh em khá là đủ rồi bây giờ mình sẽ vào cho anh em xem xem là bị hack là như thế nào và bị khóa là như thế nào và không bị khóa là nó sẽ như thế nào nha ok mọi người đây hiện tại là Leon 39 của mình hiện tại đang úp trên một cái phiên bản của mình mới đi xin được <laughs> không phải là phiên bản à, đánh chậm cũng không phải là phiên bản fit không phải là phiên bản sau khi admin fit hack mà là cái phiên bản này là nó gọi là dùng từ rất là lâu rồi mình xin được mình xin được dùng rất là lâu rồi hút yên à, từ đây cách đây từ lúc admin fit hack là một hai tháng nay rồi chả biết là ừ của của ông à, VTH đó, ờ, nhưng mà mình xin được của ông kia đó xịn đâu này vẫn vâng, như bình thường nha mọi người nha đây phiên bản của nhưng mà phiên bản phiên bản vip rồi thôi cơ mình cũng có share cho mọi người uh, những phiên bản mà không không bị khóa nha ok clip là một nghìn rưỡi like vậy một nghìn một nghìn rưỡi like vậy mình sẽ share mọi người nha đây vẫn dùng chiêu hỗ trợ bình thường không không khóa ở ờ. không mà cả làm clip này tí admin khóa hay sao ta nhạt yên bình thường này à dùng à, đốt quái cái ở thân này đó dùng hết nó gọi là dùng hết anh em ạ đây à, đó map mượt không mượt cứt không trời ơi menu này ờ, map này tàn sát map trống này auto mua thức ăn này tự sát psmp này auto tự động đăng nhập này chuyển map psbot này săn tinh anh này đánh quái thường này đánh tinh anh này đánh thủ lĩnh này nếu anh em mà x thì đánh quái thường này đi đó chạm vào ô để chọn thông số wow. cái này mình cũng chưa hiểu cho anh em ạ chưa hiểu cho lắm không biết là nó, nó sẽ hoạt động như nào kiểu vip lắm cơ hóa ra cái xì ke đánh theo nhóm này đây của vth thấy chưa ừ, rồi cũng đâu đây cho mọi người xem lại này đó nick chỉ vũ khí 11 thôi nick chỉ vũ khí 11 thôi à còn con sói năm sao thì tiếp tục phát hai mình sẽ đăng Ủa, kỹ dùng hết phát hai thì mình sẽ đăng cho mọi người xem nha ok Đấy, thì uh, mình cũng mong là anh em à, cũng thông cảm cho Temobi vậy không thông cảm cho admin làm việc ở bên Ninja School nói chung là họ cũng à, làm việc rất là hăng say không quên quên họ cũng làm việc có gọi là theo số đông của người chơi thôi mình nghĩ là ui mà phí xong mẹ úp mượt cứt vãi cứt luôn mượt cứt à, mượt cứt mượt cứt đó ờ. quá phê úp mượt cứt đâu cả cái map đéo có ai úp luôn trước thì mẹ mày tranh nhau dẫn cả đàn nhà mày một nhóm 6 thằng bay vù vù vù vù vào đánh mát đánh toái của mình bây giờ thì chả thấy ma tăm nào ok đó cho mọi người xem qua thôi úp rất là phê luôn đây là bản hack nha và xem nếu để cho mình một like một subscribe kênh mình và mình nghĩ là anh em nên thông cảm cho admin thôi vì số đông mà admin phản fit chứ admin bây giờ ví dụ như là một tiếng nói không lên lời không chưa là gì cả nhưng mà nhiều tiếng nói thì họ sẽ bắt buộc ok nên là mọi người vẫn cứ thông cảm cho mình admin nha nói chung là game đến đâu thì đến thôi còn theo quan điểm của mình thì admin làm thế là đúng rồi giờ mình nói cho anh em nghe nhá tiết lộ một cái gọi là bí mật gọi là bí mật của người làm ăn một mình một cái đại lý thôi úp điểm hoạt động một server là một mình cầm trong tay ít nhất là 100 nick 100 nick 100 nick là ít nha một nick là trăm nick và 5 server như họ là họ giữ trong tay là 500 nick và có thể là hơn có thể là 1.000 nick cũng có thì anh em có thể một người như thế rồi anh em có thể nhân 10 đại lý lên 10 đại lý lên thì nó sẽ như thế nào đó nói chung là giờ mình không làm mấy cái đó mình nói đây có người ghét mình ok đi ồ oh, kệ oh, ok thì clip mình đây thôi nói chung là nói qua là thôi úp mình cứ thôi đây cho anh em xem ăn xong con tiếng anh này hôm qua mới ờ, lên chỗ anh ờ, máu em bsl 4 chơi xong lên hẳn nhà chơi luôn anh em nếu anh em ờ, có thể nếu thích xem clip anh ấy hát quăng tao cái bom thì, thì mình có thể đây, đây anh nếu mọi người thích xem quăng tao cái bom hay là uh, con cạc gì đấy thì uh, quăng tao cái bom video thì mình sẽ đăng sau video mình sẽ đăng sau nha uh, còn đây cho anh em xem cái ảnh được kệ đi uh, cho anh em xem một cái ảnh nha ăn xong thì nhanh rồi khá là nhanh hôm qua thì 12 giờ đêm mình bắt đầu lên đến Thái Nguyên và hôm nay thì bây giờ ờ, thì anh lên anh, ờ, anh em mấy anh em đi chơi gặp rất là nhiều người làm game luôn gặp rất là nhiều người làm game luôn đây cho anh em xem ảnh luôn giấu giếm làm gì đây cho mọi người xem qua nha đây đây là anh máu me đây mặc áo xanh gọi là mặc áo xanh là anh máu me đó idol giới trẻ đấy thôi <laughs> máu me bé xe bốn đó cũng là, là xe một năm luôn bom năm hai gì gì đấy mình cũng không nhớ cho lắm ok còn thằng bên cạnh thì là em trai của anh máu me anh máu me đây sinh năm 91 nha mọi người nha mọi người cũng bảo 98 còn thằng em của anh ấy mới là 98 cơ bao tuổi mình đây còn một thằng nữa nó gọi là đây thằng này đẹp trai nhất luôn à, mình sẽ cho anh em xem đây thằng này đẹp trai nhất luôn đấy đây là thằng uh, đấy là cái tivi đó đẹp trai không đẹp trai vãi cứt luôn đúng không tại hôm qua uống bia lại sợ quá chui con bé là nhà vệ sinh uh, đi, đi, đi, đi chụp ảnh ok clip của mình đây thôi mọi người nhớ xem thì nhớ ở mình một like một subscribe kênh mình và đừng quên là nút chuông của mình nha ok cảm ơn anh đã xem video của mình bye bye à một ca like nha một ca like nha. chia, chia sẻ với bạn hack này nha cũng mừng cứ tuy kia kìa Đó, tinh anh thủ lĩnh liên tục luôn Bye bye